Các bạn đang nghe nhạc tại YouTube nhạc sàn tổng hợp giúp các bạn nghe nhạc vui vẻ. con rơi mãi chờ ngày ta đây bước giờ đây em đã quên say đắm nơi thứ phần bài Không vui thì cũng không gì Không yêu thì cũng không gì Anh là anh, em vẫn là em Nhưng không được nhau nữa rồi